tạo ra cái bộ lọc này luôn ông tên là Joseph Piotrowski, ông là giáo sư toán ở trường đại học Chicago ha và ông giới thiệu với gọi là mọi người cái công thức bộ lọc của ông vào năm 2000 ông tạo ra một cái bộ quy tắc tìm kiếm những cái doanh nghiệp mà có tình hình tài chính sức khỏe tài chính gọi là tỷ suất lợi nhuận nè cơ cấu vốn tính thanh khoản hiệu quả hoạt động tốt và để mà sàng lọc những cái doanh nghiệp này á ông Piotrowski á ông sử dụng một cái checklist một cái danh sách cho điểm đánh dấu à, với mỗi một cái à, tiêu chí gọi là mỡ một cái tiêu chí mà doanh nghiệp đáp ứng ông cho một điểm và cái điểm mạnh của cái bảng này điểm mạnh của cái bộ lọc này bạn có biết là gì không đó là nó cực kỳ gọi là dễ sử dụng nó dễ sử dụng mình gọi là mình sẽ nhìn thấy hết các tiêu chí ở trong cái bộ lọc ở trong cái bảng báo cáo tài chính tức là mình sẽ ví dụ mình thích công ty nào đó mình thấy nó tiềm năng mình nó đã pass qua một vài cái tiêu chí cơ bản của mình rồi mình mới lấy nó ra mình lấy báo cáo tài chính của nó ra mình kiểm tra các chỉ số và mình check vào trong cái bảng score Pioski này để xem nó đạt bao nhiêu điểm nếu mà điểm của nó càng cao nó càng tốt à, còn cuối video Hà sẽ nói bao nhiêu điểm thì là tốt bao nhiêu điểm thì là không nên lấy ok um, khi mà ông công bố cái bản bộ lọc này ra thì cái lợi nhuận bình quân là rất là khoảng 23 phần trăm một năm ông đầu tư ông gọi là từ năm 2000 ông bảo là nếu mà đầu tư theo cái bộ lọc của ông thì nó sẽ rớt vào khoảng hai mấy phần trăm một năm rồi và cái bộ lọc này nó sẽ xác định trên chín cái hệ số tài chính ok ha rồi bắt đầu bạn sẽ thấy trên hình á hình hoàng sẽ để cái hình này là một cái ví dụ đây là chín cái hệ số tài chính tiếng Anh đừng sợ lát nữa Hà sẽ nói cả tiếng Việt ý nghĩa nó là cái gì nhưng mà cơ bản là trông nó sẽ giống như vậy mình sẽ so sánh năm trước với năm nay và mình sẽ đánh điểm xem cái nào một điểm cái nào không điểm à ok rồi uhm. cái bảng Pioski Score này á nó đối với cái khả năng sinh lời á cái mà khả năng gọi là tạo ra tiền của công ty á nó cho tới 4 điểm lận điểm về cải thiện lợi nhuận này điểm về dòng tiền tích cực này điểm về tỷ suất lợi nhuận tích cực này rồi điểm dòng tiền hoạt động vượt gọi là vượt lợi nhuận dòng dòng tiền hoạt động mà dòng tiền dương ấy. đó những cái tiêu chí này nó cũng dễ tính thôi nó không có khó và tại sao ông lại đưa ra những cái tiêu chí này tại vì một cái doanh nghiệp mà muốn bạn hãy nhớ nhé muốn giá cổ phiếu nó tăng thì bắt buộc là nó làm ăn phải có lãi và nó phải tạo ra nhiều tiền tại vì giá cổ phiếu á, về lâu dài nó là thể hiện giá trị doanh nghiệp thì doanh nghiệp gọi là làm ra nhiều tiền thì giá trị nó phải tăng đó à, nên những cái yếu tố về gọi là tạo ra lợi nhuận á, khả năng sinh lời á, ông cho tới 4 điểm là như vậy đầu tiên nhá số 1 như bạn thấy trên hình á, net income nó là lợi nhuận sau thuế cái này á, mình nên ghi chép lại ha ghi chép lại để mình tạo cái bộ lọc cho mình và lúc mình lọc cổ phiếu mình dùng net income lợi nhuận sau thuế nó là cái chỉ tiêu mà quan trọng nhất luôn trên cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bạn sẽ tìm thấy nó trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình sẽ dùng để đánh giá nó gọi là kết quả kinh doanh nó theo thời gian nếu nè nghe kỹ nè nếu lợi nhuận của doanh nghiệp luôn lớn không và tăng theo thời gian thì nó sẽ được cộng một điểm tức là năm nay lợi nhuận sẽ lớn hơn năm trước là nó được cộng một điểm nếu lợi nhuận doanh nghiệp nhỏ hơn không hay là giảm dần theo thời gian thì không được cộng điểm và à, như cái hình á, thì nó chỉ có hai năm thôi nhưng mà để an toàn bạn nên xét tối thiểu là 3 năm à, tối thiểu là 3 năm hoặc tốt thì 5 năm thì 5 năm thì hơn không mất công ngồi dò tí nhưng mà 3 năm còn lười lắm thì mới tính mới mới dò một năm giống như cái hình ha ok nếu đây là lần tiên bạn xem video hãy đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận thông báo khi ra video mới nhất nha yếu tố số 2 yếu tố số 2 đó là net operating cash flow là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bạn sẽ thấy cái tiêu chí này ở trong cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ à, báo cáo lưu chuyển tiền tệ à, cái dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh á nó là nó đo lường cái số tiền tạo ra bởi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó hệ thống doanh nghiệp nó nó làm ăn làm ăn làm ăn nó tạo ra tiền là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và nó sẽ gọi là đến từ các yếu tố như là bán hàng này rồi tiền à, sản xuất này trả nhà cung cấp trả nhà phân phối này chi phí lao động này thuế lãi vay các thứ dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh phải lớn hơn không có nghĩa là doanh nghiệp tạo ra đủ tiền để mà nó hoạt động nó không cần huy động thêm tiền nhé giống kiểu nó đủ máu ấy. nếu mà nó nhỏ hơn không có nghĩa là nó làm ăn và nó bị lỗ nó làm ăn nó bị lỗ và tùy từ công ty có những công ty nó lỗ kế hoạch tức là giống như kiểu grab mới lại này nọ là nó lỗ kế hoạch hay là những công ty thương mại điện tử là nó lỗ kế hoạch để nó chiếm thị phần nhưng mà với những công ty bình thường mình đầu tư thì nó lên nên lời tốt hơn à, mình đừng đầu tư vào những công ty mà lỗ theo kế hoạch nó mất công lắm tại vì nó không chắc nha nha nếu dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh lớn không thì được cộng một điểm ok bạn nốt vào rồi ngược lại nếu mà dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh nhỏ hơn không thì không có điểm nào hết tiếp yếu tố số 3 ở trong cái hình là return on asset đó, là yếu tố ROA đó thì cái này đo lường cái khả năng sinh lời của tài sản với một đồng tài sản thì doanh nghiệp tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế hãy nhớ loại hình doanh nghiệp là gì thì đánh giá cao yếu tố này hay không hiểu bạn hiểu không ví dụ như nhá, loại hình doanh nghiệp là sản xuất thì bạn phải đánh giá cao yếu tố này còn nếu loại hình doanh nghiệp là dịch vụ thì yếu tố này lại gọi là cũng chú trọng cũng được nhưng mà nó không cao lắm tại vì dịch vụ lúc này là con người chủ đạo bạn hiểu dịch vụ lúc này là cung cấp dịch vụ là con người cung cấp dịch vụ hay là cái gì đó ok bây giờ quay lại câu chuyện tỷ suất lợi nhuận ROA của mình ROA cao thì nó là sao nó thể hiện cái tài sản họ dùng rất tốt đúng không máy móc nhà xưởng full công suất 24 x 24 quay vòng liên tục chạy liên tục và một cái mấu chốt là ROA năm nay phải cao hơn ROA năm trước thì sẽ được cộng một điểm ok ngược lại nếu ROA năm nay mà thấp hơn năm trước thì không được cộng điểm nào cả và luôn so sánh 251 nhá ví dụ như cái hình á là bạn thấy là so 16 với 15 nếu bạn đánh bạn thêm cột 5 14 thì bạn lấy 15 so với 14 thì xem 15 có được cộng điểm không còn nếu mà bạn hiện ra cột 14 thì bạn lấy 14 so với 13 là bạn sẽ tính ra điểm của từng năm ví dụ năm 2016 là như trong cái hình là nó ra 8 điểm còn nếu mà năm 2015 á, thì là phải có thêm 2014 để so đó ý nó là như vậy tiếp yếu tố số 4 này chất lượng lợi nhuận quality of earning earning quality cái tiêu chí này nó rất là đặc biệt ha mục tiêu của cái tiêu chí này á, là giảm thiểu những cái nguy cơ mà doanh nghiệp sử dụng cái thủ thuật kế toán để làm đẹp báo cáo tài chính ví dụ như là ghi nhận sớm doanh thu hay là ghi nhận thiếu chi phí bạn hiểu ghi nhận sớm doanh thu nghĩa là chưa thu tiền nhưng mà cứ ghi vào đấy hay là ghi nhận thiếu chi phí có nghĩa là chi rồi nhưng mà quên ghi để hạch toán sang quý sau hay là ờ, gọi là năm tài chính sau nó khi tính cái Biosky score này nếu mà doanh nghiệp có dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh mà dương dương là một chuyện lớn hơn sau thuế thì sẽ được cộng một điểm dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh lớn hơn lợi nhuận sau thuế thì sẽ được cộng một điểm à, ngược lại dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh mà nhỏ hơn lợi nhuận sau thuế thì sẽ không được cộng điểm ok rồi tiếp cái cái nãy cái mà là khả năng sinh lời đúng không còn bây giờ là cơ cấu nguồn vốn tức là bốn cái tiêu chí sau bốn cái tiêu chí sau ba tiêu chí sau chứ ba tiêu chí sau là dành để gọi là tính điểm cho cơ cấu nguồn vốn tính thanh khoản vì sao vì á, bạn nhớ trong một trong video ở đã từng nói á, cái dễ giết chết doanh nghiệp nhất là nợ ngắn hạn tại vì chỉ cần thị trường nó biến động như dịch này cái mà công ty nào nợ ngắn hạn nhiều cái đóng cửa mấy tháng cái là chết là chết ngắt thanh lý tài sản gọi là chết sạc máu đâm ra cái chuyện mà cơ cấu vốn tính thanh khoản này á, nó xem cái khả năng gọi là trả nợ trong tương lai của doanh nghiệp nó gồm một điểm cho tỷ lệ nợ dài hạn trên tài sản là giảm trong năm này điểm cho khả năng thanh toán nợ ngắn hạn được cải thiện từng năm này hay là điểm cho doanh nghiệp không phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn này. À, cái bảng Piosky Score này ông giả định rằng cái việc huy động nguồn tài chính từ bên ngoài là dấu hiệu rủi ro tài chính chỗ này á, là sao tức là nếu mà doanh nghiệp nó đang tốt thì người ta sẽ không cần huy động vốn ông giả định như vậy tức là doanh nghiệp cứ hoạt động như vậy cứ làm ăn như vậy ông không nói cái yếu tố mà doanh nghiệp huy động vốn để làm cái mảng khác nha không khuyến khích cái đó luôn trừ khi cái thị phần nó đã là top nó đã là đứng đầu trong cái ngành đó thì lúc đó mình mới nói câu chuyện là nó gọi là sang mảng khác bạn hiểu tức là ví dụ như thị phần kinh đô thị phần bánh 2.000 tỷ kinh đô chiếm 1.700 tỷ doanh số lúc đó bảo là huy động vốn để làm mảng khác thì lúc đấy là câu chuyện rất là khác còn nếu mà đây nó chỉ là thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu trong cái ngành của nó thôi nó bé tí ấy, thì không tính yếu tố đấy à. ok tiếp này bây giờ mình sẽ tới cái số 5 này long term debt to asset ratio này tức là hệ số nợ dài hạn trên tổng tài sản cái này á, nó phản ánh cái tài sản của doanh nghiệp có bao nhiêu phần là được tài trợ từ nợ dài hạn à, vì việc sử dụng nợ dài hạn hợp lý á, sẽ giúp cái doanh nghiệp nó mở rộng hoạt động nó tăng lợi nhuận hệ số nợ dài hạn trên tổng tài sản mình sẽ so sánh qua các năm xem cái khả năng tăng trưởng nợ dài hạn nó có cao hơn cái tốc độ tăng của tài sản không tức là một bên nợ một bên tài sản bên nợ bên tài sản bên nợ bên tài sản vì nếu mà nợ nhanh hơn cái tốc độ tăng trưởng của tài sản thì khả năng thanh toán gọi là khi mà doanh nghiệp gặp khó khăn nó sẽ là rất là khó nên cái doanh nghiệp có hệ số nợ trên tài sản năm nay nhỏ hơn năm trước hoặc là bằng không thì được cộng một điểm hệ số nợ trên tài sản năm nay nhỏ hơn năm trước hoặc bằng không tức là gọi là hệ số nợ trên tài sản là ngang nhau á thì được cộng một điểm như cái hình bạn thấy là nó bằng không á ăn cộng một điểm ngược lại nha ngược lại nếu mà hệ số nợ dài hạn trên tài sản năm nay mà lớn hơn năm trước tức là càng lúc cái xu hướng nợ của công ty nó càng nhiều á thì không được cộng điểm ok tương tự nhá mình có thể tự điều chỉnh cái nợ trên vốn chủ sở hữu nếu mà mình thấy gọi là nó tình hình cải thiện nó tốt tức là nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu năm nay thấp hơn năm trước thì là ok bạn hiểu không có chủ sở hữu đó một bên là nợ thấp hơn hoặc bằng chứ không có nợ tăng nhiều hơn vốn chủ sở hữu là cũng là một dấu hiệu không tốt đây này tiếp yếu tố số 6 này current ratio này là khả năng thanh toán nợ ngắn hạn cái này cực kỳ quan trọng này nó thể hiện cái khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp là bằng cách nó biến đổi những cái tài sản ngắn hạn thành tiền để nó trả để nó trả những cái lúc mà ví dụ như thị trường biến động dịch hay là sụt giảm kinh tế này nọ nè, nó khả năng nó trả nợ nhanh và nó không bị thanh lý tài sản nó không bị gọi là phá sản à, nợ ngắn hạn định nghĩa là sao là những khoản mà nợ dưới một năm mà doanh nghiệp phải thanh toán nha cái chỉ tiêu này càng cao càng khả thể hiện là khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp càng tốt tức là cái cái chỉ tiêu này cái tiêu chí này nó cái số hệ số nó là càng cao thì thể hiện là doanh nghiệp có khả năng thanh toán càng tốt và ít gặp rủi ro khi mà có biến động khi mà cái tính cái POS score này á nếu mà năm nay cái hệ số này cao hơn năm trước tức là khả năng thanh toán nợ ngắn hạn được cải thiện thì được cộng một điểm như cái hình bạn thấy ha năm nay là cái công ty này nó là 11,97 năm trước nó là 11,25 thì là nó được cộng một điểm tức là hệ số trả nợ hệ số trả nợ hệ số trả nợ khả năng trả nợ càng hệ số càng cao là khả năng trả nợ ngắn hạn càng cao Nên, <clears throat> nhớ nhé ngược lại nếu mà thấp hơn là không được cộng điểm rồi số 7 số lượng cổ phiếu lưu thông đang lưu hành giống cái việc mà tăng nợ dài hạn á thì cái việc mà một cái doanh nghiệp một công ty mà nó cần phát hành quá nhiều cổ phiếu để huy động vốn thêm á có thể mình có thể thấy rằng nó không tạo đủ tiền mặt để nó duy trì hoạt động thì nó mới bán cổ phiếu để nó thu thêm tiền về à và nếu mà doanh nghiệp trong kỳ phát hành nhiều cổ phiếu á, sẽ dẫn đến cái EPS bị pha loãng EPS nó bị giảm đi tại vì gọi là earning per share mà kiếm được trên một cổ phần bây giờ bạn tạo ra bao nhiêu cổ phần thì cái EPS nó phải giảm thôi và bạn cũng cần phải đánh giá nha cái việc mà tăng số lượng cổ phiếu á, khiến cho EPS giảm trong ngắn hạn á, nó có tương xứng với cái thu nhập mà họ có thể có được trong tương lai không tức là nhớ nhá có có cái video mà làm về cái EPS rồi á, tức là nó phải gọi là nó phải cân xứng nó phải cân xứng nó gọi là nó pha loãng cổ phiếu để nó thu thêm để nó bán ra để nó thu thêm tiền về để nó mở rộng hoạt động kinh doanh thì sau đó cái lợi nhuận nó có tăng không hay là ví dụ như mình thấy năm 2015 nó nó bán một mớ cổ phiếu nó pha loãng ra nhưng mà sau 2016 thế lợi nhuận nó không có nó bằng hay thậm chí nó còn thấp hơn thì cái việc nó pha loãng cổ phiếu nó mua nó nó bán ra nó thu tiền về là vô nghĩa à. đó vậy cái tiêu chí số 7 này khi tính cái POG score này số lượng cổ phiếu lưu hành năm hiện tại nhỏ hơn hoặc bằng số lượng lưu hành năm trước cộng thêm 2% thì là sẽ được cộng một điểm tức là nó có biên độ dao động 2% tức là nhá ví dụ như cái ờ, như cái hình năm năm đang xét là năm 2016 năm kia là năm 2015 thì năm 2016 cái số lượng cổ phiếu có thể nhỏ hơn hoặc bằng số lượng cổ phiếu năm 2015 cộng thêm 2% thì vẫn được cộng điểm nếu mà lớn hơn thì là không được cộng điểm ở đây nó là nó không được cộng điểm đó tại vì nó nhiều cổ phiếu hơn này nó 2863 kia 2803 nó nhiều hơn nó nhiều hơn cái số lượng cổ phiếu nó 2015 cộng thêm 2 phần trăm thế là nó không được cộng điểm và cuối cùng hai cái yếu tố cuối trong cái bảng Pioski cái yếu tố số 8 và số 9 đó, nó là thể hiện cái hiệu quả hoạt động là những cái thay đổi trong hiệu quả hoạt động đến từ cái việc thứ nhất là biên lợi nhuận gộp tăng tức là khả năng sinh lời khả năng gọi là khả năng mang thêm tiền về của nó tăng và thứ hai là doanh thu trên tài sản của nó qua các năm tăng ok bây giờ mình sẽ đi vào cái số 8 nha cái số 8 này gross margin biên lợi nhuận gộp biên lợi nhuận gộp là cái mà để mà bạn so sánh giữa hai công ty trong cùng một ngành xem thằng nào kiếm được lợi nhuận nhiều hơn à, và cái lợi nhuận gộp là cái chỉ tiêu tài chính nó đo lường cái khả năng sinh lời nhưng mà vừa mới nói và thêm một cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp nữa tại sao lại là sức cạnh tranh vì nó là thể hiện cái sự chênh lệch giữa giá bán một bên giá bán một bên chi phí rồi giá vốn hàng bán nếu mà cái nào mà có biên lợi nhuận gộp tốt hơn có nghĩa là giá muốn hàng bán của nó thấp hơn thì cái biên lợi nhuận gộp của nó cao hơn thì nó có khả năng cạnh tranh hơn nó có thể mang về được nhiều tiền hơn nó có nhiều tiền để chi phí hoạt động kinh doanh chi phí bán hàng hơn quan trọng này cái biên lợi nhuận gộp á, nó phải lớn hơn và nó ổn định theo thời gian thì nó sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn nhưng mà cái này là cái mà bạn cần phải theo dõi nha vì nó phải ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như kiểu là giá nguyên vật liệu nhất là những công ty mà sản xuất đó, giá nguyên vật liệu rồi các thứ nó sẽ bị dao động theo thời gian thường á những cái những cái tập đoàn lớn những công ty lớn như hàng biết á, là giống như kiểu là tập đoàn bánh kinh đô á, là họ cái chuỗi giá trị của họ là họ có công ty cung cấp nguyên vật liệu riêng này công ty bao bì riêng công ty vận tải riêng mà họ thành một chuỗi với nhau chuỗi liên kết chặt chẽ họ đấu với những cái chuỗi khác đấu với những cái công ty bánh khác hay là đấu với cả những cái tập đoàn nước ngoài khác đâm ra là cái biên lợi nhuận gộp là cái hết sức quan trọng nếu mà nó gọi là nó tốt nó tăng theo thời gian nó là một cái tín hiệu cực kỳ tốt về cái việc mà công ty này có một cái chuỗi giá trị rất là mạnh để có thể chiến đấu với những cái gọi là doanh nghiệp khác để có thể mang thêm tiền về hẳn nên biên lợi nhuận gộp năm nay cao hơn năm trước thì cộng thêm một điểm tiếp yếu tố số 9 nào ok vòng quay tài sản asset turnover là vòng quay tài sản vòng quay tài sản là sao nó thể hiện cái tình hình sử dụng tài sản của doanh nghiệp cái vòng quay tài sản á năm nay cao hơn năm trước sẽ được cộng thêm một điểm à, tức là nó gọi là tối ưu tài sản càng lúc càng tốt hơn càng lúc càng tốt hơn đó đó là vừa rồi á, là vừa mới chín cái yếu tố nhưng mà bạn chỉ vừa mới biết được cái cách tính và biết được định nghĩa của nó thôi nó cơ bản nó chỉ là một cái bộ lọc cổ phiếu và bộ lọc này thông qua các chỉ số tài chính nó sẽ lọc cho mình những công ty tốt bây giờ là phần quan trọng này phần quan trọng nhất của video đó là bạn hãy bỏ những cái doanh nghiệp mà điểm Piroski F score của nó nhỏ hơn 5 ha, nó dưới trung bình á là tình hình tài chính của nó rất là tệ và nếu mà bạn dùng cái này á mà bạn không có những cái yếu tố về thị trường về chọn điểm mua bán cơ cấu vốn thì phải dùng nó để đầu tư dài hạn chứ đầu tư chung ngắn hạn thì phải cần thêm yếu tố khác ha. đây là một bộ lọc cổ phiếu dùng nó để check lại cái cổ phiếu của mình check lại cái công ty của mình xem nó có ok không nhớ dùng nó trong dài hạn thì ok còn muốn bạn muốn dùng nó trong trung hạn hay ngắn hạn thì ờ, phải thêm những yếu tố khác nữa ví dụ như là thời điểm mua bán này thời điểm tham gia thị trường này rồi cơ cấu tiền và với cái bộ lọc này nó là các chỉ số tài chính đâm ra tốt nhất là đừng dùng nó trong ngắn hạn bạn hiểu ngắn hạn nó không phụ thuộc gì vào chỉ số tài chính hết ok nó chỉ gọi là các yếu tố về thị trường thông tin tin tức các thứ và trend sóng các thứ thôi trung hạn ok trung hạn và dài hạn ok nhưng mà nhớ kết hợp thêm những yếu tố khác nữa như hoàng vừa nói ha thời điểm tham gia thị trường rồi cơ cấu tiền để mua bán vân vân lúc nào nên dừng lại lúc nào nên tham gia ok nếu bạn thấy video hữu ích comment thanh và giúp hàng chia sẻ nó ờ, bạn có thắc mắc gì comment dưới xin chào hẹn gặp lại